rồi thì uh, hello anh em thì uh, hôm nay à, năm nay cũng là 2021 rồi thì uh, mình cũng uh, làm một cái video nói về bầu cua bịp không tan cho anh em nha thì uh, anh em đã từng nghe qua những hộp bộ hộp nghe cho anh em đó thì hôm nay mình uh, chủ yếu hôm nay là mình sẽ làm cái bộ uh, giới thiệu tới anh em là hộp nghe cho anh em nha đó thì cách chơi hộp nghe có nghĩa là nó rất đơn giản và dễ chơi dễ sử dụng nữa đó thì giá thành nó cũng rẻ thôi nó không có bao nhiêu hết anh em nha và nó để trước khi mà mình giới thiệu về cái bộ hột nghe này á thì mình nói sơ về cơ sở của mình đó thì cơ sở của mình á thì à, chuyên cung cấp cho anh em tất cả các loại đồ cho bịp đó thứ nhất là bầu cua thứ hai là tài xỉu thứ ba nữa bài lá thì bên mình đầy đủ dụng cụ cho anh em chơi về những cái à, đồ 5 à, năm nè rồi à, công cụ hỗ trợ nè máy móc nè hay là những cái đồ để anh em bịp thì hoàn toàn có nha thì anh em có thắc mắc thì anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em nha 0898 54311 để được uh, tư vấn và hỗ trợ anh em một cách tốt nhất đó thì bên nhân viên mình sẽ có người nghe máy và sẽ uh, chỉ anh em tại sao mình để các bạn cái này để bảng này chống những anh em mà người ta ăn cắp video của mình đó đó thì uh, trên màn hình mọi người đây đã thấy là toàn bộ cua không đúng không anh em thì uh, đây là tất cả những loại bột cua đấu trường 5 năm 5 năm anh em có nghĩa là không tăng tích và hột này chống những thầy thợ chiên đi quýnh dạo thứ nhất là chiên đi quýnh dạo thứ hai nữa là chiên đi quýnh rình đó anh em thì đây là những cái bộ hột chợ làm rồi anh em nha hột chợ làm rồi có nghĩa là đã qua những cái đôi bàn tay mình làm lại thì cái những cái hột anh em nhìn này mặt rất là bằng phẳng góc cạnh như nhau có nghĩa là đều chứ không như hột chợ anh em lấy về là nó mốt nó méo nó xấu nói chung là nó không có được hoàn chỉnh đó thì để anh em lấy những cái đó về anh em chơi á mua ở chợ thì bao nhiêu đâu 15 20 ngàn thôi đó nhưng mà anh em chơi á thì sẽ bị những anh thầy thợ hay những anh là quýnh bầu cua lâu năm rồi á hay canh á hay rình á thì quýnh chỉ có dở cái thôi anh em nha thì rất thiệt thòi cho anh em những anh em làm cái mà chưa biết đó thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em biết những anh em nào mới tập tành chơi những cái này á thì anh em nên sử dụng những cái bộ bầu cua đã làm rồi thì nó sẽ tốt hơn là anh em điêu ra chợ mua bộ có 15 20 ngàn về anh em chơi là chỉ chết thôi anh em nha là những anh những anh mà hay đi quấn dạo là anh mà gặp mấy anh đó là mấy, mấy, mấy anh nó quấn mà mình chỉ đi bụi thôi đó thì tốt các anh em chịu khó bỏ ra một ít thì anh em lấy những cái sản phẩm này thì mình không biết là mình nói đúng sai đúng nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là như vậy còn anh em nào có những ý kiến à, góp ý thì anh em cứ bình luận ở dưới để mình à, xem và mình à, tham, tham khảo anh em nha thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái bộ hộp nghe không làm mất thời gian anh em nha hộp nghe này thì đây là hộp nghe bầu anh em nha đây là cái bộ hộp nghe bầu thì bây giờ mình sẽ à, chỉ anh em cách nhận biết hột nghe là như thế nào rồi xong mình sẽ lắc mình sẽ chơi cho anh em xem đó thì hột nghe bầu là như thế này khi con cua nó rớt anh em nhìn nè khi con cua nó rớt thì cái tiếng động nó sẽ khác nè anh em anh em nghe cái bập không ạ à? còn tất cả các mặt khác nè rất là êm anh nghe anh em nè êm cực kỳ luôn đó tất cả các mặt khác rất là êm anh em nha nó không có tiếng động gì hết nói chung là có tiếng động nhưng mà nó không phải là cái cái cột anh em nha đó nhưng mà khi con cua rớt xuống anh em nghe nè đó anh nghe anh nghe, anh nghe không đó anh em nghe không nó nghe cái cụp liền anh em nha đó đây là cách nhận biết hột nghe thì tất cả 6 mặt đều làm một nghe được hết em nha anh em muốn nghe mặt nào cũng được nhưng hôm nay đây là bộ nghe bầu mình xích đánh và theo cái uh, gọi là kinh nghiệm của mình chơi và ừ, cây nào nghe được thì mình đánh cái đó còn không nghe được mình bỏ anh em nha không nhất thiết phải cây nào cũng đánh rồi bây giờ mình sẽ lắc anh em xem mình sẽ lắc và chơi cho anh em xem đó đó như cây này cái đầu tiên mình sẽ bỏ anh em nha cái đầu tiên mình sẽ bỏ mình không không đánh đó cái đầu tiên bỏ này rồi anh em nghe có cỏm không thì cây này vẫn nói chung là 5 năm anh em không nên đánh cây này bỏ tiếp đó mình không đánh nha anh em đó mình nghe đó nhưng mình không không muốn đánh tại vì mình không nghe rõ lắm mình bỏ không đánh nha anh em nha đó cây này thì khẳng định anh em là không có bầu đó tại sao mà biết không có bầu vì không có tiếng động của con cua rớt xuống thì khẳng định anh em bóc bầu ai quý bầu bóc bầu cho mình nha bóc hết bầu đánh cho mình đó cứ bóc bầu là đánh con khác cho mình cứ đặt ai mà đặt xuống con bầu là bắt đi đó anh em quýnh năm mặt kia anh em nha đó khẳng định anh em không có bầu anh em thấy chưa anh em được lợi cái chỗ đó có nghĩa là vừa anh em biết được bầu và vừa biết không có bầu đó rồi đó như cây này anh em nè cây này thì anh em mình khẳng định 100 phần trăm là quýnh bầu anh em nha đó, ai đánh gì mình xuống quýnh bầu đó nói chung là năm mặt kia mình bắt về bầu anh em nha cây này có bầu anh em nha dở này anh em thấy chưa có bầu này gà cua bầu anh em thấy chưa tiếp tục đó như cây này cây này vẫn có bầu anh em nha cây này có 100 phần trăm là bầu đó cây nào mình nghe thật sự chính xác 100 trăm mình quýnh không nghe mà không quýnh đây là cây bầu anh em nha đó hai bầu anh em nè anh em thấy chưa cây nào có bầu mà sẽ đánh đó hai bầu một cua nha như cây này cây này mình có thể là à, cũng là sẽ có bầu nhưng mà cây này bỏ mà không đánh nữa đúng không mình ăn hai cây rồi cây này mà quýnh khe thôi à, bầu cá bầu nai bầu gà vậy đó nói chung mình khe mình không quýnh thẳng mặt đúng chưa đó bỏ này thấy không bầu cá bầu gà là lụm rồi anh em chưa lụm rồi đó thấy không nói chung là cây nào mình nghe chắc chắn mình quýnh không nghe mình cũng khe thôi đó như cây này nè ai quýnh bầu bắt bầu đi nha anh em nha cây này khẳng định không có bầu cây này khẳng định không có bầu anh em nha đó anh em thấy chưa hoàn toàn chuẩn xác 100 phần trăm đó nói chung là theo kinh nghiệm nếu như mà đánh là mình chuẩn xác 100 trăm còn nếu anh em đánh thì có thể là nó sẽ giảm xuống 20 phần trăm đó chỉ còn 80 thôi đó là do cái kinh nghiệm anh em chưa biết những anh em đã biết chơi không nghe như mình á thì mình sẽ đánh nó chuẩn 100 phần trăm nhưng những anh em mà như những anh em mới chơi tập chơi á, thì sẽ được 70 80 thôi nhưng mà tỷ lệ anh em ăn là 70 80 là quá ok rồi nhưng mà dù như mình á, theo cường á theo bản năng của cường đắt cường đánh á, thì có thể là cường đánh 10 chén đánh hết 8 chén rồi nhưng mà anh em chỉ cần đánh ba chén thôi ok anh em ba chén thôi là anh em đã lụm người ta rồi đó thì anh em xem video nãy giờ á, thì thấy hay á thì đỡ để lại cho cường một cái like nè một cái đăng ký kênh hoặc là anh em liền trực tiếp số điện thoại cho Cường 0898 54311 Cường sẽ là người trực tiếp nghe máy 24 trên 7 anh em đó anh em hạn chế gọi giờ khuya anh em nha khuya thì mình cũng có thời gian nghỉ anh em đó thì anh em ờ, buổi sáng tầm 8 ờ, 9 giờ anh em gọi cho mình đó thì mình sẽ nghe máy rồi thì ờ, cũng không có gì nhiều nữa thì cũng chúc anh em cái năm 2021 này thì uh, đó một cái Tết trọn vẹn và anh em chơi những cái bộ môn này thì cũng hãy ngắn la lắng nghe một chút và hiểu là mình làm ra những cái sản phẩm này để trao tới anh em tại vì mình đã đi chơi rồi mình đã va chạm rất nhiều mình mới hiểu được và mình làm ra được cho anh em những cái bộ sản phẩm như này để anh em chơi thôi đó thì hình thức chơi ăn nhiêu ăn như thế nào thì đó là cho anh em còn cái hình thức của mình là chỉ có làm ra cho anh em xem và chỉ anh em cách chơi và cách nhận biết đó hồi xưa nó không có youtube đâu anh em nó bây giờ nó có youtube rồi thì nó nó dễ dàng cho anh em để anh em học hỏi cách kinh nghiệm để anh em chơi thì chúc anh em cái năm 2021 thành công hơn và anh em cứ thắc mắc thì liên hệ số điện thoại trực tiếp nha anh em nha rồi chúc anh em thành công nha bye bye anh em